Này là cò non rất mềm, này mùa xuân rất hiền Này là hoa rất thơm Này là giọt sương chịu nặng, hạt ngọc trên lá cỏ Trên bông tầm xuân trước hiền nhà Vì em đã biết anh chiều qua Người em vẫn thấy khi nằm mơ Người vừa hiền cô dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất Đến cuối cùng hoa vọng mùa xuân Và mùa xuân đi một mối tình oh, oh, oh. biết em biết em thế nên có hóa thật là dễ thương biết em biết em đã mang một mối tình oh, oh, oh. đây là cỏ non rất mềm đây mùa xuân rất hiền đây là hoa rất thơ đây giọt sương chiếu nặng hạt ngọc trên lá cỏ trên bông tầm xuân trước hiên nhà vì em đã biết anh chiều qua người em vẫn thấy khi nào mơ người vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất đồng đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân và mùa xuân biết em một mối tình oh, oh. biết em biết em thế nên có hóa thật là dễ thương biết em, biết em, một tình. Biết em, biết và mùa xuân tiết một mối tình oh, oh, oh.